Good evening, teacher. Good evening. <laughs> Good evening, teacher. Do you remember me? Long time no see. Yeah, teacher. I haven't got the chance to wish you happy new year. <laughs> okay. I see some familiar faces here. Rồi. Would have child, what? Handsome? Oh, that's a compliment. Hello, teacher. Uh, okay, I'll take it. <laughs> Hello. I love that. <laughs> okay, let me see. Hello, teacher. Hello. That sounds Hi. that sounds so familiar. Hello, teacher. <laughs> Hi, long time no see. Hello, teacher. Long time hey, no see. What's up? What's up, y'all? <laughs> okay, so how many F F0 I am I talking to right now? Are there any F0 here? <laughs> Did I say it right? I was one. I was... What? We are having a football match now. Oh, I miss you too, Lê Minh Nhật, right? <laughs> okay. cô đang hỏi là có bạn cô đang nói chuyện với f0 nào không I was one yes like yes two weeks ago I was I'm, I'm I got F1 F1 okay how many F1 here how many F1 are there in the class Hoàng Giang oh no Tú Phương không phải F1 <laughs> I guess um, maybe you can race very well, you F1, <laughs> Formula One. Con có biết F1 không? Đua xe công thức 1 không? Cô nghĩ là các con sẽ đua xe rất giỏi nhá. <laughs> Bạn nào yeah. Dạ. xe rất giỏi nhá. <laughs> cô đã từng là F0 nhưng mà cô đã khỏi rồi, cô khỏi hai tuần trước. Con khỏi à, Con khỏi rồi hả? Ok, Ờ, các con đã tiêm vaccine chưa? Các con vẫn... Nào. Không, à, tiêm mũi rồi cô ạ hai mũi ở cổ em này, chưa được mũi nào đó, tiêm mũi hai mũi Pfizer của. ạ ôi thế thì tốt quá bạn nào mà chưa tiêm là phải cẩn thận sức khỏe nhá không biết là con đã được đi học ở trên trường chưa nhỉ đây à nhưng mà dạ vâng học rồi cô ờ, học rồi à cẩn thận nha các con bạn nào mà lớp lớn hơn thì chắc là tiêm rồi và cũng đi học rồi đúng không hữu nghĩa đi rồi này thảo nhi đi rồi này em xem nào xem <laughs> chúng ta bắt đầu nhá bây giờ cô cô đang uh, mở đâu nhỉ cô đang xem uh, à, anh Chris Evans trên uh, Facebook nhá <laughs> ok thôi chúng ta không làm trai đẹp nữa. nào nữa ờ. rồi cô ơi, cô em vừa gửi một video hả gieo thái em gửi con gửi vào đâu ờ, kiểu là rô bảy gì đây đây là hai ờ, người kiểu là rô bảy ok cô sẽ tạm mute các con lại nhé sẽ tạm mute các con lại một lúc nha lúc con bị f không gần hết rồi cô ok rồi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện f không tiếp ok Uh, dù sao thì lớp của mình cũng mới là buổi đầu tiên quay trở lại đúng không? Sẽ có các bạn cũ bạn mới. Thế thì uh, cô có một cái quiz à, để uh, gọi là break the ice để các con làm quen với nhau nha. Ok, các con chuẩn bị nhá Cô chuẩn bị share link vào trong à, chat đi nè. oh, hôm nay đông quá. There are like about 60 students in our class. Okay, let's put this link. Okay, let, let's open this link. If you are using a mobile phone, you can type this joinmyquiz.com into your browser like Chrome or Safari and then type in the code. Okay. có đúng không nhỉ lâu lắm không dùng <laughs> hơi quên cô không nghe tiếng gì vậy <laughs> okay let's see has everyone in the room there are 25 already okay Sam what are you eating <laughs> oh you have short hair You have really short hair. And I have really, really long hair. And it's it and it's purple. And it's purple. It's always purple. <laughs> okay, I am I'm wanting to cut my hair a little bit shorter and dye it a different color. Do you have any ideas? For me, what, what color should I dye next? <laughs> Except be besides purple and black. <laughs> okay, 36 people in our quiz. Okay, let's put in your real name, okay? I don't think if I can make a class dojo, a new class dojo. Do you want a class dojo? <laughs> yeah. Ok. Các con có muốn cô lập cái class đâu cho Cô, cô không biết là cô có duy trì được không nữa bởi vì là quá là nhiều các con trong lớp luôn đi. Mà cô lại không biết tên thật của các con. Có vài bạn thì cô biết nhá. Nhưng có một vài bạn thì cô không biết. Chẳng hạn như bạn Đức thì này. Biết Đức thôi thì cô không biết là bạn Đức nào ấy. Đấy. Nhiều Đức đấy. Có cả Việt Đức này. Có cả Đức sao này. Sao này là bạn Đức này là vào lần hai đúng không? Vào một lần nữa con nhá. Chiếu tính lần đầu thôi. công Minh sao con? Bảo Ngọc, ok con. Đây cô đang đọc chat đây các con. Các con viết cái gì trong này đây cô xem nào. Con mới vào. À, các con tạm thời mình đừng có gọi là không không chat để mình nhấn vào link nhé. Có copy có đúng không nhỉ? Hình như copy sai ấy. Cái này chứ, cái này chứ. Tạm thời con đừng nhấn gì cả nhé đấy nhấn vào cái đấy của cô ừ. ok nếu đúng thì tốt ok có 63 không phải có 60 bạn 61 bạn ở trong lớp nhưng chỉ có 43 bạn vào được quiz thôi cho con chơi được rồi chơi tí ok just a minute bắt đầu được chưa các con ừ, ừ. bạn kiểu Trần Thu Huyền là bạn vào lần hai nè Lê Như Ngọc vào lần hai đúng không con chưa vào được cứ nhấn vào cái đường link của cô là được các con ạ nếu mà không vào được thì vào bằng điện thoại vào Chrome hoặc là Safari ấy, cái trình duyệt của mình ấy xong đánh joinmyquiz.com rồi nhấn code 407416 là được sao cô vừa bật nhạc là không được nhỉ nó bị mất nhạc đi Ơ, lại mất nhạc rồi chắc là chơi này mà hiện nhạc cái này có ác không cô cô không chắc nhưng cái này nếu như mà nói như thế này thì nó chỉ có thể chơi ở trên máy tính hoặc là trình duyệt thôi bắt đầu nhá 50 bạn là bắt đầu à? <laughs> rồi bắt đầu đã nói là phải làm điện thoại cũng được are united. okay. There's no right, there's no wrong. Just go with it. Anything you want. What? bớt mic xuống rồi hạ hoàng lan các con ở đâu thì cũng thế thôi <laughs> đâu rồi à? cô không biết đông quá đông quá Giang I don't know đừng để ý bạn nào Julie nào muộn vẫn chơi được nhá mà cần phải nhanh hơn một chút phải dừng lại đây đây không à hơi hơi lâu rồi bài này chỉ là break the ice thôi lát nữa sẽ có bài khác vui hơn cô dừng nhá ok. Bạn nào cũng trả lời đúng hết nhá. Đây chỉ là hỏi ý kiến của các con thôi. Giống như là cái câu là would you rather ấy, bạn sẽ chọn cái gì hơn đấy. Đấy, nhưng mà phải chờ cô máy cô nó đang hơi đơ rồi. Chết tiện. Rồi, ok. Chúng ta sẽ xem là câu này. Wow, Okay, which do you prefer? So we have four seasons here, spring, fall, summer, and winter. Okay, most people choose when summer, summer, okay. Can you tell me why? Why do you like summer? Who who picked summer? Who picked summer? Wang Zhang, okay. Why? Why do you like summer so much? Because it, I can get ice cream. Okay, you can get ice cream but we can get ice cream like in every sense. I, I can eat ice cream right now, right? I can eat ice cream in the winter. Oh, my dad loves let us eat ice cream. <laughs> Okay. Okay. Mm. Summer. Okay. Who picked spring? Who picked spring? Okay, spring is the second one. Du Phương, why? Why do you pick spring? You because like we have many flower teacher. Flowers. Okay. Yeah. Right. So you like flowers? You like colorful flowers? Okay, great. Fall. Okay. I, I thought everyone likes fall. Who who choose fall? Okay, we have 11 people chose fall. I personally will pick fall because like the weather is cool, it's not too hot, it's not too cold. Like it is in between. I like it. <laughs> I like the way fall feels. Okay. And winter. Okay, no, only seven people chose winter. Okay, it's understandable. Next one. Okay, Ooh, 28 players picked to be a wizard and 26 picked to be a superhero. Okay. Uh, Ming Chang, what did you pick? Um, I picked to be a superhero. Okay, can you tell me why? Because I can fly and uh, do uh, some laser. Okay, do cool. some laser? <laughs> Okay, you can shoot some laser at the villain, right? Okay. have you all seen the film hmm, The Batman? The Batman is like a new movie, right? I haven't seen it, but I would love to see it right now as soon as possible. Okay. Who has seen the film The Batman? Các con đã xem phim The Batman chưa? Có không chưa hả? Ok, các bạn nào muốn nói đây. Duy Anh. <laughs> Jack. Mở mic con này. mở mic đi dạ cô <laughs> ok con con vừa định nói gì đấy con uh, không nói thích tiếng Anh đi con uh, I don't like to be a superhero I like you don't to like be to... a wizard uh, yeah. I like to be a wizard because I uh -huh. think uh-huh. he's powerful he's powerful okay right um I think being a superhero can you know help save the world but be a wizard we can help people right <laughs> you can help everyone ok và cô thấy là khá là cân bằng giữa các bạn với nhau đấy chứ ok next we have read or write read or write Okay, do you like reading books? Uh, minh. What did you choose? Uh, this or that. Uh, what did you uh, read or write? Right. right. Okay, why, why, why? Why? Why do you want to write more than read? <laughs> Vì ta con lại thích viết hơn là thích đọc? Vì là viết viết nó viết thì nó nó nó hoạt động tay chứ đọc nó <laughs> bỏ mồm. đọc nó vào mồm. <laughs> Okay, you can read it with your eyes, right? You know, like like open the book and read it? You say it out loud or you just look at the word and then read it in your mind, <laughs> right? Okay, next one. No electronics or no junk food. Okay, it is probably very hard to choose for me. Okay, Ming Minty, what did you choose? Are you there? Hello, how Yeah. no electronics ờ uh, à, mất mic rồi no electronics có nghĩa là không được có đồ điện tử và thứ hai là no junk food là không được ăn đồ ăn vặt trời ơi sao con có tắt mic con thế nhỉ nó cô gọi bạn uh, Annie nhá chúc nhá chúc Annie đúng không con yes Thank you no electronics or no junk food for the rest of your life no electronics no electronics Like yes. no smartphones, no video games, no computer. Yeah. Maybe no even a cooker. No cơm điện đi. Right? Okay. So if there is no electronics, we are like caveman như là người tiến sử ấy, <laughs> đúng không? Không có đồ điện luôn. Nhưng mà okay. You love junk food so much. Chúc Annie Oh, I don't love junk food. But you still choose no electronics? Why? It's, it's very... Nó có hại cho sức khỏe nhiều quá cô. Okay, so junk food is not that bad for our health, right? <laughs> okay, ý con là ăn đồ ăn vặt thì nó sẽ không bị uh, tổn hại đến sức khỏe nhiều hơn là không có đồ điện tử ấy hả? Okay, I can see that. Who picked no junk food? Lê Bùi Đức An, à con đây rồi. Có đấy không? Hôm nay mạng đã ổn hơn chưa? <clears throat> Đức An, Đức An. Ơ, đâu nhỉ? Thế rồi, không thấy rồi. Anh đâu? À, um, I think is <clears throat> hmm, I no junk food. Okay. you don't want to eat junk food, right? Yeah, I guess so. But can you live with? Um, but can you live without a phone? Not me. <laughs> can you live without a phone or a computer right now so that we can can be together in this room, right? Yeah. <laughs> okay, no junk food. Rồi, cảm ơn các con. fly okay fly or be invisible invisible có nghĩa là no it means no one can see you no one can see you so what do you pick um công minh nguyễn công minh 8 a 6 um hello. what do you pick you want to fly or you want to be invisible i pick fly. okay why invisible I don't know what to do. You don't know what to do? Yeah, maybe I will come to a bank and take all and, the money. <laughs> Okay, that's what I think. <laughs> when I fly, I can fly to over the world oh, see men country. Yeah, that's good. Okay, I would love to fly too because I get sick whenever I get into a car. So I think flying may be better for me. Okay, who wants to be invisible? Who wants to be invisible? Kenny, do you want to be invisible? Kenny, where are you? Oh, đâu rồi, bạn nào? À đây rồi. Okay, I cannot see you, so I can just hear you. Do you want to be invisible? No one can see you, so you can do whatever you want. <laughs> no. I okay. Okay. So do you have the same reason? Like yeah. uh ờ, Gong Ming? Okay, you fly, you can fly so you can travel all over the world? Yes. Mm, okay, very good. Who wants to be invisible? Có có thể, là có bạn muốn tàng hình đúng không? <laughs> Các con biết John Cena, <laughs> John Cena. Ta ta ta. Okay, Bảo Ngọc Bảo Ngọc có đâu nhỉ ờ, Bảo Ngọc Bảo Ngọc đâu nhỉ đây rồi ok why do want to be không có lấy ra mà sao kỳ vậy con đã ổn chưa rồi ok à dạ con đây OK. so you picked invisible right yes why can yes. you tell everyone the reason why À, let me see maybe I can see some secret uh, I can go to anywhere but no one see me mm -hmm. do something sneaky sneaky <laughs> okay ok rồi cô cảm ơn con next one Ủa, cái này cái này khó nhỉ khó không có bạn nào giỏi toán trong lớp mình không Okay, Tiến Đạt, what do you choose? You choose read and write or to do math? Do math. Okay, why? You want to do math, why? Why? Vì sao? Vì sao con? Vì sao con lại chọn là làm toán? Are you good at math? Con có giỏi toán không? Yes. <laughs> Okay. Everyone, who are who is good at math chose to math, right? And we have 16 players, which means the majority of the people in our class uh, are better at reading writes and not at math. Okay. Cô không giỏi toán đâu. Nhìn số cô sợ lắm. Okay, work, group work or independent work. Có nghĩa là các con sẽ làm việc nhóm hay là các con làm việc một mình cũng nghĩa là làm một mình thôi làm độc lập ok group work à các con thích làm nhóm hơn hả rồi ok đấy là lý do vì sao lớp chúng ta rất là đông <laughs> nếu không thì chỉ có một mình cô thôi <laughs> ok next one watch the movie or read the book ừ ok chẳng hạn như là bộ phim Harry Potter đúng không các con sẽ muốn xem phim trước hay là coi muốn đọc truyện trước Ngọc I. Okay, watch the movie or read the book? Watch the movie. Okay, why? Why do you read the book? Read the books is bored because yeah. watch the movie we can hear and we can we can hear the song <laughs> mm-hmm. outside mm -hmm. and we can read too but read the book we cannot hear anything Okay, but you know what? Um, even reading the book is pretty boring and there is no interaction, but we can imagine everything that we read in our mind. And, and I think it's pretty good for us. Pretty good with our mind, right? Khi mà các con đọc sách ý, có thể là hơi chán thật đấy nhưng mà <clears throat> từ những cái gì mà con đọc được sẽ tưởng tượng được trong đầu nó sẽ giúp cho con có cái trí tưởng tượng tốt hơn còn nếu mà xem phim thì tất cả nó nó ở trước mắt mình rồi thì tất nhiên là dễ tưởng tượng hơn dễ cảm nhận hơn thì cái đấy là nó cũng ok cái là tùy từng người thôi đúng không ok có bạn nào thích đọc sách không bạn nào là bookworm đây không thu huyền thế nào trần thu huyền okay <laughs> what is what is you choose watch the movie or read the book I just watch the movie because I think Um, mm, watch the movie is more exciting than read the mm -hmm. book. Read the book is very uh boring. Boring, <laughs> okay. And can uh see the I can see my face. I can watch my favorite movie. Mm -hmm. I mm-hmm. can uh, uh hear uh like hear the music and mm -hmm. I can see many pictures or like it all, all about it is very exciting. Okay, and you can see your favorite actors here, right? Like Chris Evans, I just uh, opened on my Facebook page, <laughs> right? okay. Yes. Everyone likes Chris Evans. Okay, and he is, do you know what kind of characters that he plays in the movie? Mm, Like the, the most I, popular. I don't know why. No, you don't know. Most Captain America, no. right? Right? <laughs> okay. Thank you. Oh, food. I like it. I love both. Okay. con biết bánh đầu tiên là gì không mà con chọn nhiều thế? Các con chọn nhiều bánh đầu tiên vậy? Uhm, bạn nào nhỉ? Uh, bạn Anna Đặng xem nào. OK. what did you choose? Các con có biết con có biết cái bánh đầu tiên tên là gì không? Bánh sô cô la. Bánh sô cô la. Ờ nó có một cái tên có một cái tên riêng nó cơ. Nếu mà là bánh sô cô la thì chỉ là chocolate cake thôi đúng không? Con đố con biết bánh này là bánh gì? <laughs> brownie, biết không? Brownie. OK. so what did you choose? Brownie or chocolate chip cookie, right? What did you choose? Are you in the team of 31 players or 19? Oh, tắt nó mic rồi. Chocolate chip cookies or brownies? Ớ, thế rồi, ở đâu rồi? Tuấn Minh vậy, Tuấn Minh. Các bạn đâu rồi? Không nghe thấy bạn nào nói hết. Tuấn Minh 6A2 Ơ, đâu rồi? Ơ, con có trả lời cô không? Đâu bạn đâu nhỉ? Ôi, cô gọi bạn Ánh Ngọc vậy. Okay, what what did you say? Hello. I choose, uh, I choose uh, the chocolate cake. I think it's chocolate cake. Okay, chocolate cake. You like chocolate? Every, um, both type of cookie, both type of uh, food has has chocolate. Okay, brownie or chocolate cookies. And last one, I think this is the last one. Okay, chúng ta sẽ chơi quizzes khá là nhiều trong uh, các buổi học nên là các con thích <laughs> chơi classic hay chơi theo team. <laughs> các con được chọn team hả? Bình thường cô toàn cho chơi đơn ý. Đúng không? nếu các bạn nào đã học cô sẽ biết đúng không con thích chơi chim hơn thật à thật à thì nó mấy lần cô cho con chơi thử nó cũng không được nó cứ thế nào ấy cứ phải đợi nhau hay sao ấy cô nhớ là vậy ok được rồi thế thì cái quiz tiếp theo cô cho, cho chơi chim thử xem nhá xem như nào nhá Còn bây giờ chúng ta phải vào bài rồi chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi <clears throat> đấy nhá <clears throat> sau khi cô bị covid ấy là cô kiểu nói nó không nó hay bị, bị đớn kiểu thế ok nhưng cô vẫn có thể gào được nhá lesson one ok chúng có uh, unit 4 bởi vì là đợt trước Tết trước Tết Dương ấy là mình đã học được 3 unit rồi bây giờ cô sẽ tiếp tục ở unit số 4 nhá nó tên là A True Story ok uh, lesson one The Missing Ring Okay, so we have some type of comic here. It tells a story. So I need two people to like um, read this for me. Okay, this is the story. Okay, so we have Todd. Todd is this guy and this is his mother. Okay, so who wants to be Todd? Who wants to be Todd? Bạn nào sẽ đóng vai bạn Todd? Và bạn nào sẽ đóng vai à, mẹ của Todd? Ừ, ờ, để xem nào, bạn nào có chưa gọi <laughs> có sẽ gọi nhá, chúng mình ở đông nhá. Bảo Ngọc. Đâu gọi chưa nhỉ? Gọi rồi, từ từ. Từ ờ <laughs> Cảm ơn gì? Đông quá đông quá. Ờ, bạn Tuấn Minh bạn sẵn sàng chưa? Tuấn Minh ơi, con sẽ đóng vai bạn chót được không? Đọc lời của bạn chót được không? Đấy, cô sẽ gọi bạn Hiền Anh trước. Bạn Hiền Anh sẽ đóng vai mẹ của chót được không? Cô thấy có một nhân vật nữa là cái ông ờ, như kiểu thuyền trưởng đấy sao? À đâu, ờ, đúng rồi, thuyền trưởng đúng không? À cảnh sát, cảnh sát, mà thuyền trưởng. Trời đất ơi. Rồi, một vai nữa là vai cảnh sát nha. Bạn nào muốn đóng vai cảnh sát? Ờ, ok, bạn Hiền Anh á, bạn Hiền Anh sẽ đóng vai mẹ của Thọ, được không? Là cái cô áo hồng này Ok. Cô bật con bật mic của con đi, Hiền Anh ơi. Ừ, con chỉ nhìn cô mà con không bật mic à con, bật mic nào. Ok. Ok, ơ, ờ, không nói gì rồi, không nói gì với cô của con. Trung Đức làm đóng vai Todd ờ nào hi ha ha đâu hi ha đâu trung đức đóng vai chó này hi ha đóng vai của ông cảnh sát và cuối cùng cô gọi bạn à, bảo ngọc đi bảo ngọc đóng vai mẹ của chót nhé dạ ok các con có thể bắt đầu được rồi à, đọc từ cái chỗ a hay sao cô ờ đúng rồi con đây hai người nói với nhau đây mẹ của Todd nói trước này xong đến này I've sẽ... got a present for you Todd rồi bạn nào đọc vai Todd đây đọc tiếp đi con đâu rồi Trời, bạn bạn Nhi Ha đâu bạn Trung Đức nữa đâu bạn đi rồi bạn đi rồi <laughs> cô gọi lại thôi cô cô phân vai lại này trời ơi các con ơi phải work với cô chứ ok bạn uh, hoàng gia phải một là hoàng giang hai là thu huyền và ba là thảo nhi ok ok phân này phân vai này. hoàng giang đóng vai todd này bạn thảo nhi đóng vai mẹ của todd và bạn thu huyền đóng vai ông cảnh sát ok Hương tắt mic nhá, cứ bật mic đi. Rồi, mẹ của Todd. Bắt đầu. Đây, đây, đây. Con thấy không? Hoàng Giang thấy không con? Ừ, rồi. Bạn uh, Huyền đúng không? Huyền đâu con? Ơ, con đây ạ. Ừ, ok. Thế con đóng vai của bạn, à, đóng vai của mẹ Todd nè. À, à thế ạ? À? con thứ tư I've got a present for you, Todd. Wow, thanks, Mom. What a beautiful ring. It's got a name. It's got your name inside as well. Todd Henderson. I hope he looks after it. What are you doing, Todd? I'm looking for my ring. I can't find it. Hả? Hi, can you help me? I can't find my ring. Ok, bạn Trúc làm uh, police hộ cô. Annie. Yes. What's its like? Can you describe it, please? It's new, it's made of silver, and it's got a big blue stone on it. It's got something, some writing on it too. I'm sorry, sure. We don't have a ring like that here. Oh no, I think it's in the lake. What can I say to mom? Ok, giỏi quá. Rồi. Ban đầu hơi uh, ờ, phần vai hơi mệt đúng không? <laughs> Thôi, được rồi. Các bạn nào mà hay nói đúng không? hoặc là cô gọi mà phát mà nói luôn thì cô sẽ gọi nhiều hơn đấy là các con để ý nhá cô tất tất nhiên là cô muốn gọi các con đều nhau rồi nhưng mà để cho đỡ mất thời gian của cả lớp thì cô sẽ gọi những cái bạn mà sẵn sàng nói luôn đúng không đấy là con phải chủ động lên nhá ok chúng ta không nên để mất nhiều thời gian với những cái bài hiểu phân vai như này nha ok rồi chúng ta không phải câu hỏi why does Todd's mother give Todd a ring ok who knows the answer Because it happened. Bạn nào nói đi Bạn nào nói đi Okay. Why does Todd's mother give him a ring? Bạn nào trả lời được có thể ghi vào trong chat giúp cô đúng không? Chứ bây giờ cô không nhìn được các con ở trên uh, ờ, thế này nữa rồi. Nhiều phát đông quá. Ừ, viết vào chat nhé. Bạn nào trả lời được thì bảo là, thì đánh là yes. Đừng tới vào đấy thì cô gọi. Ok. Ờ, uh, Đức An. Đức An để cô mở Đâu rồi? Ừ. Rồi. Đức An, what is the answer? Because of the hot Henderson, but because it is hot Henderson right day. wow, giỏi thế đúng không đúng không các con nếu mà cô ấy, nếu ban đầu cô ấy, cô chỉ nhìn chữ thôi cô chỉ nhìn các cái câu các bạn nói với nhau nhưng mà chúng ta có một chữ ở đây nè năm 1993 thì đây là ngày tốt nghiệp của bạn Todd okay so it is Todd's graduation day so his mother gave him a ring okay and what happens to the ring What happens to the rain? Đây được gọi vào ngày tốt nghiệp cái gì đó. <laughs> ok, bạn nào trả lời được viết yes vào trong chat của cô. Nguyễn Minh Trang, ok. Cho tí cô tìm. Rồi, Minh Trang, Minh Trang. Um, uh, because it was lost and uh, he couldn't find it. Okay, because it it was lost in the lake and he couldn't find it. Okay, very good. Giỏi quá. Okay, so can anyone tell me what is the ring look like? What does the ring look like? Nhẫn này trông như thế nào? Okay, who can answer me? Type yes. Minh Chí. Okay, cô sẽ nhìn bạn nào đánh nhanh nhất nhá. Um, yeah, it's because Uh, it's new. It's made of silver and it's got a big blue stone on. It is uh, got some writing on it too. Okay. It's got some writing on it too. Okay, được rồi. Đúng rồi con. Cái nhẫn này nó như thế nào nhỉ? Có thể bạn nào nói cho cô bằng tiếng Việt được không? Uh, bạn nào Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Rồi ờ, thì cô tìm tên các con. Ok, Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Cái nhẫn này trông như thế nào? Có thể dịch cho cô và các bạn cùng nghe được không? Dạ, hăng lam tư bạc và có một cây cúc đã màu xanh ở trên đó và nó có ừ. cái ờ, một vài chữ. Đúng rồi. Đầu tiên nó mới này, nó làm bằng bạc này. Và nó có một viên đá màu xanh nước biển ở trên đó và nó có khắc một vài cái chữ cái trên đó đúng không? Rồi, cảm ơn con. Tiếp nào. Ý, cô còn một cái gì thế này? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nối xem là bức tranh nào thì đi với câu nào nha. Coi như là mình đặt tên cho bức tranh đó ấy. Chúng ta có ví dụ đầu tiên ở bức tranh số 0 này nè, là bức tranh A. It's 1993 and Todd Henderson is 21. Bạn này 21 tuổi. It's his last day at university. He and his friends are very happy. Ok. Được rồi. So, next one. Câu tiếp theo, chúng ta có bạn nào đọc giúp cô với? Ok, khi mà cô hỏi, khi mà cô hỏi thì các con nhắn, còn cô chưa hỏi thì các con đừng nhắn chat spam vào nhé. Ừ, ok. <laughs> rồi, cô đang đọc chat đúng không con? Ok, rồi bây giờ các con có thể nhắn yes vào được rồi bạn nào có thể làm được cho cô câu số 1 thì type yes Trần Thu Huyền khi mà cô đã đọc tên của bạn rồi thì chúng ta sẽ không không nhắn nữa nhá bởi vì cô đã gọi xong rồi đúng không rồi Trần Thu Huyền giờ thì cô tìm tên con ok được rồi con ơi Ôi cái này con đọc xong rồi con nối luôn đúng không cô? <laughs> Đúng Hay rồi, con chỉ con đọc, đọc thôi? Đúng rồi con đọc cô số 1 rồi con nối được cô ở bức tranh nào nhé Ừ. Todd asked uh, the police about his ring. The news isn't good. Uh, one, two, G. One, two, G, the picture G, right? Todd asked the police yes. about his ring. Bảo Ngọc lại viết trên bảng ô này. The news isn't good. Ok, có đúng không đây? Cô sẽ ghi tạm vào đây nhé. Chúng ta có câu uh, G con chọn đúng không okay number two number two Lê Ngọc Ánh Ngọc Ánh đây rồi thấy rồi con con cô là number two là picture G. Cứ đọc, cứ đọc cho cô câu hai trước đã con ạ. Vâng. Thoughts Sure, his ring is in the lake, but he doesn't want to tell his mom. Hmm. Okay. Picture G. Picture G. Okay. Vậy là chúng ta có hai bức tranh mà các con đều chọn G nhé. Để xem mới là đúng, đúng không? <laughs> Okay, number number three, number three. Uh, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Cho cô tìm tên con nhé. Rồi, cô bật được rồi. Yeah. Dạ. Đọc giúp cô, cô ba. Okay, can you read number three for me and then match it to the picture? Yeah. Dạ. Uh, à, two days after he finished the university, Todd visit a lake. He wants to catch some fish. Uh, con chọn uh, bức tranh E. Ừ? You mean D. this? Yes. À, D, D, D, D. Ok, <laughs> rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa à, mà sao có hai chữ G vậy cô? Hai chữ G bởi vì hai bạn chọn. Cô đã chữa đâu? Đúng không con? à. Ờ. <laughs> Ok, number three, D. Okay, we can check it later, right? Number four, number four. I want to see someone in the chat. Nguyễn Bình An. có thể cô nói to chứ cô ngồi trong phòng cô có thể nói to quá Minh mà Nguyễn um, Bình An for con đọc giúp cô on his graduation graduation graduation day Tom's mother gives him a special special Special ring mm. on the ring is the name of his university. Uni university and the date of his um graduation. Graduation. Graduation. Rồi, ok. It's It's gì con nhỉ? Nói lại giúp cô được không? Cô chưa nghe rõ. Con chọn bức tranh nào đấy? cách nào nhỉ? Is B. B. Ok. cứ ghi vào đây nhá B. Ok, number 5, number 5. chưa gọi bạn nào vậy? Lê Bùi Phương Anh à? Có gọi chưa nhỉ? Ok. Có bạn Lê Bùi Phương Anh, có bạn Lê Bùi Phương An. có con đó. Chú quan hệ chú với Tông như thế nào? Number 5 is is an expensive drink. Can you read it first? Mother, don't want to, to lose it. Lose it. Mm, it's an expensive ring, and Todd's mother doesn't want Todd to lose it. Okay. Uh, See. See. Okay. Very good. Rồi, câu 6, câu cuối cùng, câu cuối cùng bắt đây. Võ Khả Tuệ à? Tên hay đấy. nhưng mà cô xem võ khả tuệ đúng không tên hay đây cô chắc là con là học sinh mới rồi chắc là chưa học lớp cô đầu đúng không cô không chắc nữa mà tên khá là lạ ok tuệ ơi cô đã bật mic cho con rồi con nói được chưa uh, Charles ừ. brings Eden in his bedroom he's very worried Hmm. Ừ, Catherine isn't in his bedroom. He's very worried. Okay, which picture will ờ, you match it to? Nói lại được không con? Biết không nghe không rõ. Thanh nào con nhỉ? E. E, ok. Rồi. Rồi chúng ta quay trở lại câu 1 và câu 2. Chúng ta có hai bạn chọn G thế cái cái nào là đúng? Cái nào là đúng? Cái nào đúng? Bạn Sunflower có sẵn sàng trả lời cho cô được không? Sunflower. Thấy hoạt động rất là hăng ở trong chat nhá. Cô muốn nghe giọng của con. Đó. Dạ. Ok. <laughs> Rồi, chúng ta có lúc mình cô gọi có hai bạn thì hai bạn ấy cùng chọn G và câu số 1 câu số 2. thì con có thể sửa giúp cô được không? Câu nào là cô đúng? Cô, cô nghĩ là câu một là một f mới đúng cô. Câu một là gì đó nhỉ? một là ừ, ừ, one f đúng rồi bởi vì là trong cái câu này có xuất hiện của cảnh sát có xuất hiện nhân vật cảnh sát nè police thì chắc chắn là phải f rồi ok rồi cảm ơn con rất là tốt à, bạn cô cần một bạn đọc giúp cô có nghĩa là mình sẽ đọc lần lượt lần lượt coi như là mình kể lại câu chuyện này đó là mình sẽ đọc đúng nhá đọc chuẩn nhá chúng ta sẽ có là không này rồi gì nữa uh, a t bốn năm d đâu nhỉ ba e là số 6 này e f là số 1 đúng chưa một hai nữa ok ở cần một bạn thôi đọc giúp cô nhá đọc cả thành một bạn cho cô ok bạn nào đọc được khá dài đấy khá dài đấy bạn nào tự tin đọc được giúp cô với con thể nhắn vào trong chat nhá con còn đây không đấy hello à, đi rồi máy của cô là đô thế luôn con nhắn một đống xong rồi nó mới hiện đi chán ghê con ạ rồi Võ Lê Trúc Anh à là bạn Trúc Trúc Ani đấy đúng không? <laughs> Ui, nhiều thế. Một một yes thôi, hai yes không gọi đâu. <laughs> ok, Tú Phương đi vệ sinh đi con. Trời đất ơi. Sao nhắn lắm thế? Trời ạ. Nhắn ít thôi, <laughs> nhắn ít thôi. Ok, thôi cô gọi bạn bạn Bảo Ngọc đây này bạn mặn hơi nhiều hôm nay nhưng mà hình như là ok à, đọc lại nguyên này luôn đúng, rồi con đọc theo thứ tự nhá mà thứ tự cô viết cô viết đây này yeah dạ. ừ it's 19 to 10 19, 19 to 93 and 1993 and Todd Hen- Henderson is 21. Mm. It's his last day at university. Mm. He and his friends are very happy. On his graduation, graduation day, Todd's mother gave him a special ring, and the ring is the name of his university and the date of the graduation. It's an expensive drink and Todd's mother doesn't want Todd to lose it. Two days after he finished the university, Todd visits a lake. He wants to catch some fish. Okay. Todd's ring it isn't in his bedroom. He's very worried. Todd asks the police about his ring. The news isn't good. Todd sure his ring is in the lake, but he doesn't want to tell his mother. Ok, giỏi quá, phát âm tốt quá con ơi. Ok, nhưng mà lần sau cô nghĩ là con nên đọc nhanh hơn nữa. Và phát âm con tốt yeah. Dạ. rồi. hơi thì nó sẽ dạ. yeah. hơn. Ok, rồi, cảm ơn con. Yeah. Dạ. <laughs> rồi, cô xong bài này nha, cô qua bài này nha. Ok, bây giờ cô không biết là cái này có, có có thành hiện thực được không đây. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại xem là cái nhẫn này như thế nào và cô cần vài bạn. Lúc đấy cô sẽ cho các con, từ nha nghe cô nói cho các con quyền viết lên trên bảng. Và cô chỉ có một vài bạn thôi nhá. Vài bạn thôi. Viết, viết lên trên vẽ lên trên bảng cái nhẫn mà con nghĩ là mình nghe được cái thông tin từ cái bài này nhá. miêu tả lại vẽ lại được chưa vẽ nhưng mà chúng ta phải nghe trước đã được chưa nghe trước nghe trước track 1.27 hi can you help me I can't find my ring what's it like can you describe it please it's new it's made of silver and it's got a big blue stone on it it's got some writing on it too I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. ok từ từ từ từ cô sẽ chia rồi à chưa gọi thì không được manh động nhá <laughs> ok cô sẽ gọi mấy bạn nhỉ từ từ ba bạn thôi mỗi bạn một ô ok các con vừa nghe được người ta miêu tả cái nhẫn đấy trông thế nào rồi đúng không giờ cô cần ba bạn vẽ cho cô các con tưởng tượng cái nhớ này như thế nào và vẽ lên trên bảng ok chưa vẽ vội cô phải gọi ba bạn rồi đã ok để xem nào tú phương là một tú phương ngồi đây nhá ok một bạn nữa cô chưa gọi bạn tú phương cô sẽ gọi bạn đi trước là, là nhắn ít và trong chat thôi một lần là cô đã nhìn thấy rồi nhé um, à, muốn cả bài to rồi à, ờ, Phương Thena Phương Thena nhá dành chỗ còn chỗ này okay. một bạn nữa một bạn nam đi con nghe lại miêu tả <laughs> với Ê, bạn nào biết cách vẽ rồi đừng thì thì thì thì giơ tay á không làm mất thời gian nhé nó ở phần annotate đấy các con tìm xem ok tôi sẽ cô sẽ gọi bạn là đức an đi đức an cho ô cuối cùng nha các con biết cách vẽ rồi chứ các bạn khác mà vẽ vào lần sau cô không gọi đâu nhá chỉ ba bạn này được vẽ thôi con thể vẽ trong đầu ok <laughs> em biết vẽ đặng ngọc à được rồi cô gọi ba bạn đến trước cái đã nhá hay cô gọi được hay cô gọi sáu bạn đi cô sẽ chia đôi tiếp rồi chúng ta tập vẽ với nhau à ờ, đặng ngọc nhá cô gọi là đặng ngọc nhá được không con các con biết vẽ rồi chứ điện thoại không làm được đúng rồi con ơi bạn nào dùng laptop cơ <laughs> bạn nào bạn nào dùng máy tính mà biết vẽ nào hát làm thế cái bạn Dũng thì bạn Dũng Ronaldo có vẽ được không cô gọi á à? Dũng nhá Dũng này Dũng CR7 viết vào đây bạn nữa một bạn nữa Minh Trí có muốn à Minh Trí có học bằng điện thoại à Phan Nguyễn Ánh Ngọc Ồ, ờ, hết đã hết hết slot <laughs> rồi nhá Ánh Ngọc rồi ta có bắt đầu đi Thầy cũng cho nhẹ một lần nữa Con có thể vẽ luôn. Track 1.27 Hi, can you help me? I can't find my ring. What's it like? Can you describe it, please? It's new, it's made of silver, and it's got a big blue stone on it. It's got some writing on it, too. I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. nhiệm vụ của con sẽ là vẽ lại cái nhẫn mà các con tưởng tượng ra trong đầu thông qua cái bài nghe này ok chưa các bạn khác có thể tự vẽ trong đầu con <laughs> không có đủ chỗ ở đâu tất cả các con đều vẽ hoặc là con thể vẽ giấy của con xong rồi dơ lên trên màn hình ý thì cô cũng sẽ nhìn thấy đấy các con cứ vẽ đi cô sẽ nhìn thấy hết đấy mà yên tâm <laughs> chỗ con nó bị bé quá đủ đúng không bạn đặng ngọc bảo vẽ được sao không thấy vẽ con ơi đặng ngọc ơi con ngọc đâu rồi con ơi vẽ đi con bạn đặng ngọc mà chưa vẽ đức an vẽ được không con bạn nào mà không vẽ được thì bảo bảo cô có cho các bạn khác có cơ hội vẽ con vẫn nghe thầy cô nói nhé ôi tú cô vẽ đẹp đấy à ngọc đây rồi hai bạn ngọc à <laughs> cô gọi hai bạn ngọc lại dũng cr 7 <laughs> vẽ được không <laughs> đấy là nhẫn đá à? đấy là nhìn như là đũa thần ý con à dũng vẽ đây rồi màu này nó hơi hơi trùng với màu nền là cô nhìn không rõ nào Đức An, Đức An con vẽ được không? Đức An con đâu rồi? Hello. Con nhanh nhá, không có nhiều thời gian đâu. <laughs> Trong chat y bóng quá. bạn một phong cách vẽ đúng không con cứ vẽ theo sở thích của con phong cách của con không phải bắt chước ai đâu để xem sản phẩm cuối cùng là gì nhé Ok. Lê Xuân. Ai vẽ đấy? Ai, ai viết lên trên này đây? Lê Xuân Thị gì cũng không nhìn rõ. Dũng CR7 đâu rồi? Ơ sao Tú Phương con lại xóa của con đi, con vẽ xong rồi mà. Trời đất ơi. Rồi, cô xem là ở ở chỗ này các con có khoe cô cái gì không nào? Cô đang nhìn vào trong phần uh, ờ, cam của con đấy. Cô đang nhìn cam của con này. Nhìn hết luôn. Các bạn nào vẽ rồi mà giơ lên cho cô xem được không? À đây Bảo Ngọc, đẹp vẽ đẹp thế các bạn có nhìn thấy bạn bảo ngọc vẽ không con kiểu đi đi học vẽ à? con đánh cả bóng luôn à giỏi vậy ok <laughs> có bạn nào vẽ nữa rồi cô kéo xuống cuối các bạn chẳng bật cam gì nên là cũng không có nhìn được không biết không biết là đang vẽ gì bảo ngọc cô nhìn thấy rồi các bạn ạ em chịu không biết vẽ ok sao chưa con cô còn một quiz nữa đấy các con 8 giờ 58 phút rồi trời trời ơi dũng ơi là dỗ con vẽ cái gì đây An đâu rồi? Thức An xung phong vẽ mà cô chả thấy con vẽ gì. Chán quá. Tú Phương đâu rồi? Tú Phương vẽ à? Đức cho cô nhìn cô chưa thấy cô chưa nhìn thấy con ở phần này cơ đâu tú phương đâu à đây rồi cô nhìn thấy con rồi giơ lên cô xem nào đâu tú phương đâu à đâu tú phương vẽ trên <laughs> trời đất ơi cô bị hập rồi con ơi ok vẽ đẹp phết không công nhận các con để bạn bạn đặng ngọc này chiếu một chi tiết rồi cái hòn đá này nó màu gì đúng không à ok đúng rồi này cô thấy bạn Phương này Đức An này Anh Ngọc phải vẽ đúng cái chi tiết là blue stone đúng không blue stone nhưng mà có một cái chi tiết cũng khá là khó vẽ đấy đó là cái chi tiết there is some writings there is some writings on it đúng không có cái chữ khác ở trên đấy cũng hơi khó vẽ ok nếu vẽ trên này thì hơi khó thật bảo ngọc ơi sao con lại vẽ vào chỗ của bạn dũng cô bảo là khi nào cô gọi mình vẽ rồi thôi nhá rồi nó sẽ là đầu tiên là nó nó nở mới này nó làm bằng bạc này và nó có một hòn đá bằng nó có một hòn đá màu xanh ra trời rất là to ở trên đấy và nó có khắc một vài chữ cái ok đây là cái nhẫn của chúng ta nhá đây là cái nhẫn mà cô có ở trong sách của mình <laughs> đấy nhìn xịn sò không mà tôi cô thấy cái chữ con à, nhẫn của con nhìn đẹp hơn đấy ok rồi còn một quiz nữa còn một quiz nữa còn quiz nữa làm luôn đó cô định để buổi sau cơ để những cái slide sau học cơ nhưng mà thôi, chúng ta cứ học nhá làm quiz nhá ok ui chết lộ lộ lộ hết classic đi cho nhanh nhá dấu nguyễn của bố cháu <laughs> cháu biết là bố à? rồi ok các con để ý phần chat này kể từ giờ phút này trở đi không ai nhắn vào chat nữa để nguyên cái cái ấy ở đây cái cái link ở đây rồi hmm. <laughs> OS rồi đó SOS <laughs> con bắt trend nhanh ghê đấy cái này lướt tiktok đúng không nhạc gì giờ không vô được con cô cũng lướt tóc tóc đấy rồi các con vào lại vào cái link cô vừa gửi lại kìa Cái này cần sự suy nghĩ đấy Nếu mà hôm nay cô giao bài tập về nhà cho con thì con còn kịp nộp cho cô vào chủ nhật không? Con có bị bận không? Không biết là cô còn nên giao bài cho con không nữa. Đang nhá. vẫn có bạn ở ngoài waiting room là sao vẫn có bạn đợi ở phòng chờ là sao cuối giờ <laughs> rồi bắt đầu nhá bắt đầu chưa con 46 bạn hiện tại đang có 66 bạn tính ra là 64 bạn 46 bạn 46 64 hiểu hơi bị nhiều nhanh nha cô đợi nè 50 thì vào nhá 50 thì vào nhá ui bạn nào vẽ lên bạn nào vẽ lên màn hình của không mình chơi cực kém chơi suốt từ trước tết cho đến sau tết vẫn cực kém mà con con phải giỏi lên chứ sao con lại kém đi trước tết là đức minh chơi kém bây giờ đức minh chơi cực kém là sao có bắt đầu đây 50 bạn là bắt đầu à thấy giỏi vậy Ôi Thank you. bình luận gì nữa Không vẻ bình luận gì nữa Cố lên giữ streak để lên bò nào Đến top một nào Ok Giỏi quá đâu ở đây Hello, Hello, alright, let's go Thank you. Con giỏi giỏi phết Làm nhanh rồi chứ Được Các con giỏi quá Ôi, đến top 20 rồi mà vẫn giữ streak nhá Wow giỏi rất giỏi ok ui top 20 <laughs> chỉ là hơn nhau về thời gian thôi hơn kém nhau về thời gian thôi cô dừng lại ở đây nhá các bạn nào còn đang làm tố uyên con làm nốt đi lily nữa làm lại à con bạn trang nguyễn trang nguyễn đứng đầu rồi còn làm lại gì nữa không sos làm lần hai là không được tính đâu nhá chỉ được tính lần một thôi giờ lên trên Fast Dojo là SOS Ok, cô sẽ dừng nó lại ở đây đây các con toàn toàn là lại thôi, không không được tính đâu Ok, quest của chúng ta dừng lại ở đây rồi Ok, con giỏi quá nhỉ? Giỏi thật đấy Đúng hết đến top 20 rồi vẫn đúng đúng hết ok có một vài bạn bị sai cô thấy là bị sai ờ, không ai bị sai ở câu cuối này câu cuối có vẻ dễ nhất thì sao ấy không ai bị sai ở câu này ok rồi buổi sau cô sẽ chữa nhá buổi sau cô sẽ chữa bài nhé các con có muốn làm bài tập về nhà không muốn cô giao bài tập về nhà <laughs> các con là cũng học cấp 2 rồi cô biết là rất là bận rất bận luôn đấy chứ không phải như các bạn cấp 1 được ok nếu mà có bài tập về nhà đâu rồi bây giờ cô cô cũng chưa chuẩn bị đâu nếu có thì cô sẽ đăng lên trên nhóm zalo nhá và gì chúng ta chủ nhật chúng ta sẽ gặp lại nhau và cô sẽ trước cái đó được không ok rồi cảm ơn con rất là nhiều hôm nay đã đến vào buổi học đầu tiên sau tết với cô nha ok rồi uh, các con nghỉ ngơi rồi mai chúng ta đi học nhá mai cuối tuần rồi ok goodbye <laughs> goodbye see ya cô còn quên bật mic cho các con luôn nè <laughs> Goodbye. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye cô, con chưa có. Cô. Có chưa có có group lớp cô. À thế á, chứ sao con biết cái đường link này để vào? À mẹ con gửi. Con con thì chắc là mẹ con có trong group rồi, đúng không? Thế thì để ừ. uh, cô xem là có cái nhóm ở đây không cô gửi lên gửi cái đường link thôi con nhấn vào nhá à. ok cô sẽ gửi vào trong chat nha dạ. đó con rồi rất là vẫn đấy class dojo không cô class dojo cô cũng muốn làm lắm nhưng mà lớp mình kiểu đông ý xong tên thì cô không biết hết ý đấy cứ LOS thì sao cô biết hết nào đúng không phê duyệt dạ. cô ơi cô gửi cho con các con ở trong nhóm chat nó này. bị phê duyệt các cô đúng rồi đúng rồi sẽ phải có trưởng nhóm phê duyệt cô chỉ là phó nhóm thôi sao ấy nên cô không duyệt được lát thầy vương thì sẽ duyệt cho con vào nhé ừ. ừ ok bye bye con đi ngủ sớm